học sinh lớp 7 thân mến, hôm trước cô đã ôn tập cho các em một tiết, tiết học về đại lượng tỷ lệ nghịch. Hôm nay cô cho mình tiếp tục phần đại lượng tỷ lệ nghịch nhưng với các dạng bài toán giải các em nhé. Đấy, các bạn nào đã đăng ký kênh của cô là nó máy đã báo cái bài giảng mới rồi, các em học tập rất thuận tiện phải không? Do đó bạn nào mà chưa đăng ký thì các em nên đăng ký ngay đấy để chúng ta nhận các bài giảng tiếp theo cũng như chúng ta xem lại những bài giảng trước mà chúng ta chưa hiểu rõ hay là chúng ta bận chúng ta chưa xem được bây giờ chúng ta tập trung vào bài tập thứ nhất đó là cho biết năm người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ hỏi bốn người với cùng năng suất như thế làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu giờ đấy. thì chúng ta sẽ xác định là trong bài toán này thì có những đại lượng nào và những đại lượng đó có tỷ lệ nghịch với nhau hay không đấy thì ở đây chúng ta trong bài toán này có hai đại lượng các em ạ đại lượng thứ nhất là gì đại lượng thứ nhất là số người đấy đại lượng thứ hai là gì là thời gian làm hoàn thành công việc đúng không bây giờ năm người thì làm hết 8 giờ người ta hỏi rằng là bốn người thì làm hết bao nhiêu giờ thì các em dự tính xem là bốn người làm thời gian nhiều hơn giờ các em à, chắc chắn là phải nhiều hơn 8 giờ rồi phải không bởi vì số lượng bốn người này ít hơn 5 người đúng không vậy thì ở đây đâu là hai đại lượng tỷ lệ nhỉ Đấy, chúng ta xác định ở đây chính là số người và thời gian hoàn thành công việc tương ứng là hai đại lượng tỷ lệ nhỉ các em ạ à. đấy và ở đây đâu là giá trị tương ứng các em vậy ta xác định là 5 người thì sẽ tương ứng với mấy giờ à tương ứng với 8 giờ đúng không bây giờ đề bài nó là hỏi chúng ta là người ta chỉ có bốn người thôi nhưng với lưu ý là cùng năng suất như thế nếu như năng suất khác là không có điều đó đâu các em nhá người thì làm nhanh người làm chậm đấy bớt đi một người nhưng mà bốn người còn lại này người ta làm rất là nhanh thì làm sao mà có thể có tỷ lệ như vậy được đúng không do đó người ta phải hướng hoặc là với cùng năng suất như thế được chưa Chỉ vậy năng suất làm của mỗi người đều giống đỉnh nhau Đây bốn người thì tương ứng với bao nhiêu thời gian cô giả sử là cái thời gian đấy. vậy thì số người và thời gian hoàn thành công việc tương ứng là hai đại lượng tỷ lệ nghịch vậy thì làm sao để chúng ta tìm được x này thì chúng ta phải quay lại cái tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch chúng ta tập trung vào tính chất tính chất thứ nhất là tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ thế đây có giá trị tương ứng chưa các em năm tỷ tương ứng với tám 4 thì tương ứng với x Vậy thì theo cái tính chất đầu tiên của hai đại lượng tỷ lệ nghịch Chúng ta có 5 nhân 8 bằng 4 nhân cái tích hai giá trị tương ứng không đổi Đấy, vậy từ đây chúng ta sẽ tìm ra được x Và chúng ta suy ra x sẽ bằng 5 nhân 8 chia 4 Mà 5 nhân 8 là 40 40 chia 4 là bằng mấy em? À là bằng 10 Đấy, như vậy bốn người thì phải làm trong 10 giờ mới làm có xong cánh đồng như thế các em ạ. Đấy. Thì đối với cái bài toán này thì nếu như chúng ta không học tại thể lịch lớp 7 thì chúng ta cũng đã làm được ở trong cái bài toán của lớp 5 nhé. Đó là chúng ta quy đổi về đơn vị. Đấy, chúng ta có nhớ không? Nhưng làm theo cách của lớp 7 này nó nhanh hơn rất nhiều. Đấy. Cô nhắc lại cho các em là ngày trước chúng ta làm theo lớp giờ đấy vậy thì bốn người thì làm hết bao nhiêu giờ một người làm hết 40 giờ thì bốn người làm lấy 40 chia cho cho bốn đấy đó là cách làm của chúng ta học lớp năm nhưng bây giờ chúng ta đã học đại lượng để lệnh nghịch tính chất của nó rồi thì chúng ta trình bày theo cách này rất là dễ hiểu phải không bây giờ chúng ta lý luận này ta trình bày bài nào bởi ta lý luận là với cùng năng suất như nhau thì số người và số giờ hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch đây chúng ta ghi lý luận là với cùng năng suất như nhau với cùng năng suất như nhau thì số người và số giờ thì số người và số giờ hoàn thành công việc hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch là hai đại lượng là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với cùng năng suất như nhau thì số giờ số người và số giờ hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch đấy do nó hai đại lượng tỷ nghịch cho nên giả sử giả sử thời gian bốn người làm cỏ cánh đồng đó hết x giờ giả sử bốn người làm cỏ cánh đồng hết x giờ hết x giờ thì ta sẽ có Đấy. tích các giá trị tương ứng đó là 5 nhân 8 bằng 4 nhân x Đấy. từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 5 nhân 8 chia 4 bằng 40 chia 4 và bằng bằng 10 Đấy, và chúng ta trả lời Vậy thời gian bốn người làm cỏ cánh đồng Làm cỏ xong cánh đồng là hết 10 giờ Đúng không? Vậy Thời gian bốn người làm là hết 10 giờ Đấy, thì đây chính là một cái bài cho các em làm quen với việc là giải bài toán tỷ lệ nghịch là như vậy nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài thứ hai các em thân mến chúng ta trở về bài toán thứ hai đó là hai xe máy cùng đi từ A đến B một xe đi hết 1 giờ 20 phút xe kia đi hết 1 giờ 30 phút tính vận tốc trung bình của mỗi xe biết trung bình cứ một phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai là 100 mét đấy thế chúng ta hình dung ra là bây giờ ta có quãng đường AB đây đúng không hai xe này cùng đi từ A đến B đấy một xe đi với thời gian T1 là 1 giờ 20 phút tức là 1 giờ là 60 phút 2 phút là 80 phút đúng không là 80 phút một xe thứ hai là thời gian là T2 đi vận tốc à, đi với thời gian là 1 giờ 30 phút tức là ta đổi ra là 90 phút đấy bây giờ mình yêu cầu tính vận Vậy cô giả sử vận tốc trung bình của xe thứ nhất là V1 vận tốc trung bình của xe thứ hai là là V2 thì chúng ta xác định xem ở đây có vận tốc và thời gian trên cùng một quãng đường AB thì nó có phải là hai đại lượng tỷ lệ nghịch hay không? Đấy, như vậy chúng ta hình dung ra mà trên cùng một quãng đường AB thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Đúng không nhá? À, xe nào mà đi thời gian ít thì vận tốc nhanh đúng không đấy đi thời gian nhanh thì đi thời gian nhiều đúng không thì vận tốc phải ít đấy vậy thì vận tốc và thời gian là hai điều kiện khử nhịp vậy thì nếu thời gian của xe thứ nhất là t 1 thời thì sẽ tương ứng vận tốc của nó là v 1 thời gian của xe thứ hai là t 2 thì tương ứng vận tốc của nó t 2 đấy vậy thì vận dụng tính chất nào của hai đại lượng tiểu tính vào đây để chúng ta tìm v 1 và và v 2 ở đây chúng ta lưu ý thêm cái dữ kiện tiếp theo đó là trung bình cứ một phút xe thứ nhất đi được hơn xe thứ hai là 100 mét vậy nếu ta gọi đơn vị vận tốc là 100 mét trên phút thì chúng ta sẽ có hai một phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai là 100 mét có nghĩa là chúng ta có hiệu vận tốc là v1 trừ v2 bằng 100 mét à đây là cái dữ kiện mà để bài cho chúng ta ta viết ra một công thức như vậy đấy thế giờ giữa vận tốc và thời gian là hai đại lực của nghịch mà tính chất hai đại lực là gì các em chúng ta quay lại tính chất đúng không tính chất thứ nhất là tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi đấy có nghĩa là chúng bằng nhau đấy các em ạ đấy vậy thì ở đây chúng ta lập tích hai giá trị tương ứng đó là hai giá trị nào các em đó là V1 và T1 là hai giá trị tương ứng, V2 và T2 cũng là hai giá trị tương ứng. Vậy tích của hai giá trị tương ứng luôn không đổi, tức là chúng bằng nhau. Vậy chúng ta có ngay cách là gì? Là V1 nhân T1 sẽ bằng V2 nhân T2. Đấy. Vậy V1 nhân T1 mà T1 bằng 8 thì rồi. Vậy ta sẽ được là V1 số bằng nhau thì chúng ta sẽ tìm được V1, V2 phải không các em? Đấy, bây giờ em hãy trình bày bài này thử trước xem nhé. Đấy, em có thể dừng video lại em tự trình bày trước sau đó chúng ta sẽ mở tiếp theo chúng ta so sánh cách trình bày của cô cho đỡ mất thời gian được không nào bây giờ cô sẽ trình bày bài này như vậy bước thứ nhất là chúng ta sẽ đổi đơn vị em nhé Đấy, chúng ta đổi đơn vị ta có là 1 giờ 20 phút thì bằng 80 phút 1 giờ 30 phút thì bằng 90 phút Đấy, chúng ta gọi thời gian của hai xe lần lượt là T1, T2 vận tốc tương ứng là V1, V2 ta gọi thời gian và vận tốc tương ứng của hai xe là T1, T2 và V1, V2 Ở đây ta nhớ là T1 tương ứng với V1, T2 là tương ứng với với T2 Đấy. Thế vì trong cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch Nên ta có theo tính chất hai lượng tỷ nghịch ta có Đấy. Vì trong cùng một quãng đường cùng một quả bưởi vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch là hai đại lượng tỷ lệ nghịch không biết tắt nhé nên ta có còn thời gian và phút thì cô đã đổi ra rồi đúng không với V1 V2 có đơn vị là mét trên phút Đấy, vậy theo đề ta có cái gì? Theo đề ta có T1 tương ứng là bằng mỗi cứ một phút xe thứ nhất đi nhanh hơn đi hơn xe thứ hai là 100 mét vậy có nghĩa là V1 trừ V2 bằng 100 đấy theo đề ta có ba cái điểm rồi đấy. chúng ta thay T1 T2 vào đây đấy và sử dụng tính chất giải số bằng nhau để tìm V1 và V2 đấy. vậy do đó do đó là gì là T1 nhân 80 bằng T2 chúng ta suy ra T1 trên T1 trên 80 thì đây là trên 9 đây là 80 còn đây là T2 trên 90 chúng ta có thể bỏ thành tại 90 80 thành 9 và 8 nhá T1 à V1 chứ có thay T1 rồi mà đúng không có biết nhầm đây đây là V1 ta thay t 1 bằng 80 rồi thì là bằng V1 và V2 đây sẽ là V1 ha V1 đây sẽ là V2 suy ra TV1 trên 9 bằng V2 trên 8 kết hợp với V1 trừ V2 bằng 100 sử dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau để chúng ta tìm ra V1 và V2 chúng ta suy ra V1 trên 9 bằng V2 trên 8 bằng V1 trừ V2 trên 9 trừ 8 bằng 100 trên một và ờ, bằng một đấy và từ đó chúng ta sẽ tìm ra được v 2 ờ, cả v 1 suy ra v 1 trên 9 bằng 1 suy ra v 1 sẽ bằng 9 ở à, đây 100 trên 1 bằng 100 đây sẽ là bằng 100 V1 sẽ bằng 900 m trên phút V2 trên 8 bằng 100 Suy ra V2 sẽ bằng 100 nhân 8 là bằng 800 Đấy Và từ hai điều này chúng ta kết luận Vậy vận tốc trung bình của xe thứ nhất là 900 m trên phút Vận tốc trung bình của xe thứ hai là 800 m trên phút các em ạ Đấy là em tự kết luận bài toán các em nhé Đấy Như vậy là đây là bài toán chuyển động Chúng ta sử dụng đại lượng tỷ lệ nghịch để chúng ta giải quyết bài toán đó Và chúng ta lưu ý đối với bài toán chuyển động nếu trên cùng một quãng đường Thì vận tốc và thời gian là hai định nghịch chúng ta là sử dụng tính chất hai địa điểm điển nghịch để chúng ta tìm vận tốc hoặc là tìm thời gian dựa vào cái đề bài để cho tùy từng đề bài đấy cho nên là chúng ta phải xác định đối với những bài toán giải này phải xác định là nó là quan hệ tỷ lệ nghịch hay là tỷ lệ thuận để chúng ta sử dụng các em nhé bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa để các em luyện tập thêm các em thân mến, cô chuẩn bị cho các em hai bài tập để chúng ta luyện tập thêm ở nhà các em nhé hết cái bài giảng này thì cô sẽ hôm sau sẽ chuyển sang một cái phần mới cho nên các em sẽ luyện lại chúng ta sẽ xem lại những cái bài giảng trước cô đã hướng dẫn các em ôn tập nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo